අපේ <coughs> සකින ah, ah, ah, the well the well of reconciliation China ayang um like uh he kana doi ho pictate. Yeah, so I'm basically a tran uh, a translating yun mo. Okay. Um <clears throat> bạn nói nào sa pina kung bên nào hi kung gina bintang tu pen uh, bul pu pen jo hang yan di ane tum kan song tu hi. Uh, à, Samaria tôi ho tôi ho Dokisai Samaria numele Jesu i dam tu hi dunia kong lending mo um Jesu le a n u n zuni te dura gam dura gam pana kali le kama apai apai pai ina t o k i t a n g a Samaria gam sunga sai khar akiti khwa khata tumuna game lo oi changa mo to tong na na to lai ta ka akho à at nang zui ta an nei ding a pai lai ta ken ji su zam samaria tu khu yang a tôi in to anga lai ta ken samaria nu mi khan mo tu i tu i khu tu to tu i to i ding in a pai lai ta ken ji su in ban nei lo amu tôi chắc là tòa người nụ kia ngã dây suy tôi không đòi sắc kín hạ chi lại ta kênh ý trị sáng ngạ bằng là dư mì tê bè dư mì tê mô ở Samaria mì tê bằng thì cái mình là cặp khi chân là nếu một chỉ là tope jiu mi na uh, to samarian may lo in lam lan sai na và ha in nam in ki samarian me ke na to hung nge ne ya a chi hi to jan in jesu in zong a um, ki a uh, sian hung pek chi ting te le tu don ding hung nge ba thi ta le chin ama kem pan tu na nge ding na hi so a ama in non tang na tu na hung pe ding hi a chi hi 떠짜는 어, Samarian Menon um, siya onang uh, free um, pel khai le khao lan ni lo koi chi tui lang tui ke hong pe the ding na hi ina um, uh, mga le um, yeah. ina túi เอ่อยี่เลยตุ้งเลยที่ร่างตุยเราฮีที่เป็นปัสยานีองเฮียหนุ่มตาตนตุ้งนาตุยเฮียลุงสิงทับสองนาลุงสิงทับสองสักลีฮีอาชีตัวคิดจะไม่น่าเอาแต่ทอมตอมไปองกี่หอเลยนะเอ่อ Aman samaran may nu kema na pasal ni na pasal was sam in at changin ano may nu na pasal kanay ke hi at si hi. Jesu na malma te pasal na nay ke ato ano opi pensong pangale. Mm, Tora na angay takpi zong hikay te nila nga pasal nga na nay kimi jina takit nga tek tak chang smart me ruin tu an again chu te pen man hi nang pen pasian hi mangale thungen ning khat hi te achi changa he hi ma in china jisuin mangale bua tena again sab ang na bui uh, lamna tu à, à, dạ, à, in pen athi azak changa samaria nume tena ka ken ni ka mangi khan mo samaria nume nuina a to nun lamna tu athi changa a bangale to kin zong to nun lamna tu te in ong pia in chi hi ka pi chang tena ka chi sama wana zong so kena a Uh jaisu in pen i hiran inung sim tak pi ong en zo mo bang bang ni mu na a a ki ching lo khan nei zong in ama mu na man alung sim tung sim bek eni na bang bang nanun da na bang bang koi bang anan a hoit lo na khong na bo ha en zong mo um pasien i mu na na pen and the value bod yn to be na de like being loading but as you know as you know ben e hong i ma mai na a a mai yong i na de be loading e chang a si su to e ki e uh, ki uh, gam na khak lo na di to yeah to ki chang uh, sorry off track yan na um tua Jesu in ben aman Samarian me no in uh kim song thei in asian ong pai pai ding chi masaya mo ayang ong gen ding like amao uh again ding ju mi te again ding genom lo eh because Samaritan te like mal ngera na ngui chang a toi chang a aman 개힘 개힘 옹겐 딩펜 지이나 또는 외누성 로마 마이나 아쿠아 아이기가 아쿠아 village 미데모 아쿠아 미데 samina ako pi ako pi minte samina uh, hi Jesus akitsi hat om hi ti again takyang ina amang sang lamdan sa na hi masaya to pasyan ถึงไปกิจนิทุที่น้องอาฮิมันเองเซซูแกเหตุนาต่อฮิตูต่อที่ใช้องเล่นไลอินชีนะต่อที่จังเซซูตรงต่อขัดองเล่นอ่ะฮิมีครบมีมีเดตุมาบางอะไรเปอร์เซนทูใช่ไหมนี่บอกเปอร์เซนต์ลงไปกิจนิทุแต่นาตามก็อินะต่อที่จังตัวมีเดและสาเดียกเดียกินอาสมาร์ทเชนดูในนุ้นส่ง uh, mga uh, like kasiyan to kinai sen sen zong kei sen sen ina to in amaw i long sen sunga like kasiyan to akisok na uzong kang to ten kang to sen sen sini mo to ay changa uh, to ay changa like uh, he tam tu pan kung han tu nom na ina ay Mingin chị chẳng lo hi lấy tung lấy tung dễ na e song lấy tung rồi na tầm bị bị thua bạ thì a hi ha a chị a thu bị bèn bèn na pasian to i ki som na i khát so lộc khát tiếng mo mà bảo à hi lệ don't let uh, the temptation um, take over you like don't like, don't make that as an excuse, like, to, uh, mga nagpasyento, kikam na, sensen na to, and excuse ang sanglaw din mo. Uh, hi, ihapsan na te, hang uh, pasyento, kinaisok, sensen na, ahitsok na ding, alam na ding, chikuti sa in, bakit siyang, uh, may lamasong, itik ding na,